thổ cư là 60m2 và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 200 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc cho chúng ta lô đất của chúng ta có hướng đông nam phù hợp với những người mệnh tây tứ trạch từ vị trí bản đồ chúng ta thấy lô đất của chúng ta cách đường quốc lộ 1A khoảng hơn 100m và trong bán kính 2 km chúng ta có trường tiểu học Nguyễn Thị Thưa, trường đại học Nguyễn Tất Thành Ủy ban phường Phú Đông, trường tiểu học Phạm Văn Chiêu và siêu thị Bách Quá Xanh thì đầy đủ, không thiếu ờ, một cái gì hết. Bệnh viện Học Đức cách chúng ta khoảng 700 ờ, m và về bên công viên ờ, Gò Vấp là khoảng 2 km và về sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng hơn 5 km. Trước mặt của chúng ta là đường Nguyễn Thị Thừa vào khoảng 50 mét là tới vị trí lô đất của chúng ta đường vào tới vị trí lô đất chúng ta có chiều ngang là khoảng hơn 5 mét xe tải xe ô tô vào thoải mái nha quý anh chị Phúc nhanh nhắc lại lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4 mét và chiều sâu là 15 mét pháp lý là sổ hồng riêng và được chào bán với giá là 3 tỷ 200 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói cũng sẽ hứa bớt lọc cho chúng ta nếu anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí đầu đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường à, từ vị trí đầu đất ra tới quốc lộ 1A nha, rất là gần, khoảng à, hơn 100 m. Hiện tại thì bên An Phú Đông những lô đất có giá tầm trên dưới 3 tỷ bây giờ rất là hiếm do vị trí An Phú Đông tiếp giáp với à, thành phố Thủ Đức và giáp với ờ, Gò Vấp. Đường dẫn vào đô đất của chúng ta có chiều ngang là khoảng hơn 5 mét. Khúc ngay chỗ ờ, tu viện Khánh An, một ngôi chùa thiết kế theo ờ, phong cách của Nhật rất là đẹp. Sát bên chùa luôn nha quý anh chị. Từ ngoài quốc lộ vào chúng ta tới con hẻm vào đất của chúng ta trước, đi khoảng 20 mét nữa mới tới chùa Khánh An. Và quẹo phía bên trái là chúng ta về quốc lộ 1A